rồi chào mừng anh em đã quay lại với kênh của long ha à. thì uh, xin lỗi anh em thì hôm qua với hôm nay thì long bị bệnh hình thì hiện tại long không có lên cho anh em nhiều kèo được thì nhưng mà hôm qua mình có lên cho anh em con kèo là arsenal với chelsea thì kèo đó mình ăn full kèo từ kèo tài xỉu cho tới tỷ số cũng như là kèo trận nha anh em đấy thì như mình đã chỉ mũi tên cho anh em nè mình có đăng youtube này mình đăng uh, hôm qua nha anh em thì kèo này mình lên tỷ số cho anh em là hai không hoặc là ba một là mình ăn tỷ số cái ba một nha anh em mình khuyến khích anh em đặt tại hai giấy gửi và sân nhà thì mình cũng ăn hết hai kèo này ăn từ hiệp 1 luôn nha ăn từ hiệp 1 luôn nha anh em còn tài xỉu còn tỷ số 3-1 mình cũng trúng tỷ số luôn nha thì chúc mừng anh em nào ờ, theo kèo của mình trong nhóm telegram cũng của mình cũng như có anh em nào đó nếu mà ghé qua được kênh youtube của mình coi mà có ăn kèo thì cũng chúc mừng anh em nha nếu mà anh em thấy thích hoặc là thấy ok thì anh em cho mình một like và một xe nha à, à. còn hôm nay mình sẽ gán lên cho anh em tầm khoảng 2 tới 3 con kèo còn những con kèo khác á thì mình chỉ phát vô nhóm telegram của mình như thường ngày nha anh em là có kênh youtube của mình đó thì mà muốn vào nhóm telegram của mình hay là gì đó thì anh em liên hệ vào liên, liên hệ vào zalo hoặc là telegram của mình nha mình sẽ để dưới phần tiêu đề cho anh em ok ha thì còn bây giờ thì mình vô tới chủ đề chính ha anh em ha thì trận hôm nay mình sẽ là trận đầu tiên lên cho anh em đó ờ, trận Atalanta với lại Spezia nha anh em thì hiện tại mình bị bệnh cho nên cái giọng mình hơi khó nghe xíu nên anh em mình có nghe thì anh em thông cảm nha thì á, về mặt đội xếp hạng á thì á Atalanta hiện tại tại nay là có 55 điểm chỉ cách vị trí tham gia cúp châu Âu là hai điểm thôi đấy cách thấy Roma nè Milan là hai điểm nè khoảng thậm chí là cả top 4 luôn cả cúp châu Âu luôn nha anh em thì đương nhiên là Atalanta nó sẽ rất là có tham vọng đấy rất là có tham vọng nhưng mà nó bị một cái vấn đề duy nhất đó, là nó rất thường xuyên thua những thằng ở dưới giữa bảng xếp hạng trong vòng 4 tháng trong vòng 2 tháng gần nhất đó, nó đã nó đã để thua ờ, Unity nè, Block Nha nè và Lisi nè. Thằng này nó hay thua cái kiểu đó lắm nè, anh em thấy không? Lisi nè, Unity nè. Nó hay bị gạt giỏ mình chẳng hiểu cái cái, cái kiểu gì mà nhưng mà nó đá với thằng ờ, lớn thì nó đã hay trong 6 trận gần nhất á, là nó có bốn trận thắng một hòa một thua thì anh em cũng hiểu là cái phong độ hiện tại của nó là thuộc dạng là thuộc dạng ok ổn định ngon tốt không phải là thuộc dạng cắm đầu còn Sevilla á là hiện tại á nó là nó đứng hạng gần cuối bảng xếp hạng cuối bảng xếp hạng nó ờ, chỉ thua cái thằng ờ, thời thằng bên này là thua hiệu số rồi nó có 27 điểm trong vòng 32 vòng đấu thì đương nhiên khỏi nói tới cái phong độ cũng như là gì nó rồi thì hôm nay á chị cái lên kèo cho anh em á là kèo ờ, chấp một trái 25 đấy hồi nữa mình sẽ qua tới cái phần này sau nha anh em hồi nó mới xoay qua cái phần này sau hồi nó chốt kèo mình sẽ lên kèo cho anh em sau và chỉ cái lên kèo tạm thời là một trái 25 đấy anh em có thể thấy nè còn về phần đội hình á à, mình xin lỗi à, mình chưa nói cho anh em cũng ở dưới này mình nói đội hình rồi về cái phong độ đối đầu á Atalanta thắng á, với lúc nào cũng có cách biệt trên hai bàn nha anh em đây có một trận hòa vào ngày một vào ngày một tháng tư thôi tám bốn bốn bốn bốn tháng một có một trận hòa còn tất cả những trận còn lại là đều thắng trên cách biệt tỷ số từ hai bạn trở lên nha có tỷ số là năm hai ba một hai đều và năm hai đấy tất cả đều là tài tất cả trận đều đều, ra tài nha anh em mình chỉ cho anh em coi kèo anh em cứ coi kèo á không phải là anh em cứ coi là dạo này mấy lần đối đầu nó ra tài nó ra tài đâu không có đâu anh em phải nhìn vào cái khác nữa ví dụ anh em nhìn dạo này thằng Spezia nó đá nè nó cầm hòa rất là hay mình nói nó cầm hòa rất là hay uy tín luôn nó đá hòa với lại Sampdoria nè hòa Florentina nè hòa Salernitana nè anh em đừng có xem thường có nghĩa là nó gọi là sức mạnh chu hạn anh em còn thằng Atalanta hiện tại cái mà nó muốn là nó muốn vô top hơn top top sáu đầu tiên cái mục tiêu của nó nhưng mà cái vấn đề nếu mà nó thắng trận này nó nhảy vô top 4 luôn tại vì nó đã hơn mấy đứa này một trận à, nó nhảy vô top 4 luôn là cái cái tinh thần cũng như là cái cái mục đích của tụi nó là rất là rõ ràng còn cái bên Siberia cũng vậy Siberia cũng sẽ cố gắng giữ hòa hoặc là thắng trận này để có thể thoát khỏi cái vùng nguy hiểm nếu mà gọi là nếu mà nó thắng trận này trận này là gọi là ca khúc khải hoàn luôn á anh em là cái tỷ lệ của tôi nói chủ hạng là được tăng cao lên một tí xíu thì nhưng mình đã nói ở nhiều phần trước rồi cái chủ hãng nó quan trọng còn hơn là đạt cúp nữa anh em tại vì khi mà chủ hãng được ở một cái giải hạng cao nhất là ý hoặc là ngoại hạng anh đó thì cái tên thương hiệu của tụi nó là lên rất là cao nha anh em có thể một đội bóng mà rớt hạng rơi vào khủng hoảng kinh tế luôn á đấy thì cái đó là phong độ gần đây ha thì tất cả những trận gần đây Atalanta đã đều ghi được bàn anh em đều tìm được tới cái khung thành của đối phương ngoại trừ trận thua trước nhà Như mình đã nói rồi, nó hay rất là ít thua những thằng ở dưới dưới dưới ở xếp hạng nha. Tự nhiên cái thua thằng này nè, thua thua Udinese. Đấy, hòa Udinese mà thua thằng Lisi. Mà nó lại thắng thằng Goma nè. đá thằng Goma muốn muốn muốn gọi là hiểu luôn. Nó lại thắng thằng Torino. Đấy, anh em hiểu mình không? Có nghĩa là không thể loại trừ cái khả năng mà trận này nó sẽ chân nhưng mà mình nghĩ á ở một cái lượt trận mà quan trọng như thế này á cái việc mà sai lầm á nó là không chấp nhận được anh em hiểu không Vậy là nó sẽ rất là tính toán nó sẽ rất là gọi là dựa theo phong độ cầu thủ nó đá rất là đúng trình độ chứ nó không phải nó đá ẩu được ừ, giờ này mà còn bán điểm nữa sao mà được nữa anh em nghĩ đi nhà này sao bán điểm được còn về đội đội hình thì sao thì hiện tại đội hình á của Atalanta các bạn nhìn vậy thôi nhưng mà mình nghĩ là miễn những thằng màu vàng này nè là sẽ ra được sân giống như là Celeb Okoli nè hay là Lucas uh, Licky nè sẽ ra được sân nha còn hai cầu thủ này á, hiện tại là vắng Hanvoge và Rudegi tại vì anh em hiểu sao không cái này người ta gọi là cái bài gọi là cái bài uh, cái bài gọi là gì ta giấu đội hình ra sân cái này dạng vậy nó sẽ báo chữ như trước trận còn cái đội hình chấn thương ờ, cái bệnh viện chấn thương của bên Sevilla thì hiện tại rất khá là động nha anh em như Jay là Hồi Hoài Moutinho, Peter Yoko, Emihon <laughs> Sợ là đời này hiện tại nó rất là nét Mùa này Sevilla đã chẳng khác gì cái bãi sình nữa Cho nên là thực sự là trận này kèo kèo chơi rất là sáng nhưng mà mình không không có khuyến khích anh em bắt đầu trận đấy còn kèo góc nữa kèo thẻ đi như thế nào hai đội này đã với nhau á là có ít hơn là năm à, 10.5 góc là 5,6 5 5 trên 6 lần anh em hiểu cái này không năm trên sáu lần nha đó còn nhiều hơn 2,5 bàn thắng là 5,5 bàn luôn 5, 5 trên 5 trận luôn anh em hiểu không nhiều hơn á yeah, dạ, mình xin lỗi nha hôm nay mình bệnh cho nên mình khá là mệt đó mình gán lên phân tích cho anh em mình với lại mình cũng muốn lên cho anh em một hai kèo nữa thì hôm qua sẽ anh thắng thì mình lên cho anh em thì ăn cũng được nhiều kèo đó, nhưng mà rất là nhiều anh em không có theo không có theo kiểu như là không có theo đánh cái tỷ số gọi là dàn dàn lại hay là không có theo tài mà chỉ bắt sinh Arsenal thôi cũng ăn đâu được nhiều những có anh em trong nhóm telegram của mình đó thì ăn được nhiều đấy thì mình xin lỗi mình gọi đúng đề chính ha còn ít hơn là 4,5 à, thẻ thẻ vàng á là 8 trên 10 trận những cái kèo thẻ vàng hay là kèo gốc hay là thì chỉ có những anh em có trang á mấy anh em mới bắt được thôi còn mấy anh em này chơi qua kèo qua cầu qua cái gì đó thì, thì anh em nó có bắt được mấy cái kèo thẻ hay là kèo gốc này nhưng mà thì cái sự kèo thẻ kèo gốc này chơi nó mới là đỡ góc thì ví dụ anh em bắt tại góc á anh em coi có khi còn hay hơn anh em bắt tại trên nữa cái này là mình nói thật lòng đó còn à, bây giờ mình qua tới vấn đề kèo đi ha mình cũng nói sơ cho anh em ha giờ mình coi kèo ha đây cũng là kèo toàn thắng nha anh em theo mình tỷ số trước tiên là cái tỷ số trận này mình sẽ giữ để hiệp 1 là Atalanta ăn 1 0 còn hiệp à, cả trận sẽ là 3 1 tại vì là Spi thằng Atalanta này mà nó hay bị lủng một bàn tào lao lắm mình nói thiệt thì đương nhiên á cái đầu tiên mình nhận vô trận này á, cũng sẽ là cái tài tại vì anh em biết sao không nhưng mà mình chưa muốn bắt vội anh em đừng bắt vội ví dụ đi anh em bắt bây giờ đến ăn ba không là anh em ăn nửa tiền nó cũng vậy nhưng mà ví dụ anh em để nó đá tầm hả 50 phút có thể là nó xuống hai trái rưỡi cái đó là anh em những anh em có trang anh em mới chơi được hiểu không có thể nó xuống kèo kèo trên cũng như vậy luôn kèo trên đây nè cái này hôm nay mình chỉ lên kèo cho anh em là có trang thôi nha tại vì anh em chơi qua cỏ cái thì anh em đâu có đợi xuống kèo được cái này là mình khuyến khích anh em thì anh em không nghe không tin mình không nghe mình thì thôi mình đâu có cấm cản cái gì anh em đấy thì hai cái kèo này anh em đợi xuống thằng kèo trên thì anh em đợi xuống một trái anh em bắt Atalanta cho mình xuống một trái là anh em lụm Atalanta đấy thì những anh em chơi quan còn cái anh em bắt một trái 25 vẫn được vẫn được nhưng mà cái khả năng anh em thua nửa tiền đó, nó vẫn có còn ví dụ anh em bắt được một trái á, thì cái khả năng anh em thua nửa tiền không có tại vì một nó hòa hai anh em ăn thôi đấy kèo này là mình rất là gọi là rất là tâm huyết nha cho nên mình muốn lên đầu tiên cho anh em cho những anh em mà có coi thì nó ok đấy còn tài xỉu á, thì mình có khoanh cái tài cho anh em cái tài nha anh em cái tài chuyện này cũng khá là sáng nếu mà hiệp một nếu mà anh em nào mà kiểu đợi kèo mà nó bị vô một trái rồi á thì anh em khoan hãy bắt thì lúc đó anh em bắt góc nó sẽ ngon hơn ha còn như cũ thôi cái kèo góc hoặc kèo thẻ mình sẽ để vào nhóm telegram của mình nha còn hiệp một Atalanta là chấp nửa trái tài xỉu sẽ là một trái 25 Ui, anh em thấy cao không là anh em thấy cái khả năng ghi bàn của hai thằng này nó khiếp tới cỡ nào đó cho nên đó mình khuyến khích anh em đặt đó là anh em đặt cái tài cả trận nhưng mà anh em đợi xuống nửa trái còn cái này anh em đợi xuống một trái anh em bắt cũng được ok không còn cái tỷ số trận này á mình sẽ dự đoán y chang trận Arsenal thôi mình uh, thì mình nghĩ là vậy nếu mà anh em nào mà muốn đánh sợ anh em nào có rén anh em muốn thêm một cái hai không vô cho mình thêm một cái hai không cũng được tại vì cái này mình về đánh tỷ số hiệp một nha nè thì anh em có thể thêm một cái hai không vô cả trận nữa một cái hai không nữa nha anh em đây mình kéo cho anh em dễ nhận đấy anh em có thể thêm một cái hai không nữa nếu như anh em mà muốn dằn lại rồi là cho nó an toàn ha cái này mình cũng khuyến khích cũng được nói chung là kèo này tạm chấp nhận được ok nha anh em thì á anh em là có coi hết video của mình á thì mình cảm ơn anh em trước anh em đã ủng hộ mình tại vì mình thực sự là mình cũng làm mấy cái banh bóng này đó nhưng mà mình thực sự rất là muốn làm youtube cái nó giống như là một cái kiểu như là anh em hiểu mỗi người cũng có một cái sở thích thôi mình cũng muốn lên chia sẻ nói chuyện với anh em thôi youtube của mình nó thì chưa phát triển nhiều đâu mình cũng chưa có kinh nghiệm làm nhiều thì mong anh em đã có coi mình lần đầu anh em bỏ ngoài những cái sai sót cũng như ủng hộ mình trong thời gian sắp tới bản thân mình đó và cái ekip của mình nó cũng gán lên cho anh em những con kẹo là cơm gạo hàng ngày cho anh em ha thì anh em nào có xem mình đó thấy ok hay là anh em nào mà kiểu như là thấy mình nói không có hay nhưng mà anh em vào kèo của mình đưa thì anh em trúng thì anh em cho mình một like một sub coi như là ủng hộ mình để mình có thể có thêm cái động lực để ra video cho anh em hàng ngày chứ mình ra video cho mình ra kẹo cho anh em anh em thắng thì mình cũng vui đấy còn anh em nào mà chưa có cái cái cái, cái trang uy tín để chơi á, thì mình cũng đang có quảng cáo cho con trang kia để mình làm để mình duy trì cái chi phí để mình làm youtube thôi đó thì uh, cảm ơn anh em ha cảm ơn anh em đã theo dõi mình cũng như xem hết video mong anh em có một ngày tốt lành và một đêm có nó sôi động và cùng ở bên gia đình nha cảm ơn các anh em rất nhiều ha mình phanh kèo cái này mình phanh kèo lại cho anh em cái này là tài anh thôi anh em đọc kèo trên nhé, còn cái hiệp một đấy anh em nên coi chạy này thật ấy hiệp một trận này mình nghe buồn chú lắm vậy nhé, mình cảm ơn và chào anh em rất là nhiều ha